đặc biệt của chúng ta thì gần đây rất khó để mà bắt phải không ạ lô khung 3 ngày của chúng ta thì vẫn tiếp tục chúng ta rực rỡ anh em nhé cặp lô khung 3883 của chúng ta thì nuôi từ ngày 31 đến ngày mùng 2 tháng 9 thì uh, ngày thứ hai thì nó cũng đã ra anh em ạ ngày mùng 1 tháng 9 thì cái cặp 3883 này của chúng ta thì nó về cả cặp đó thì cũng quá là tuyệt vời anh em nào mà đánh cái lô khung của chúng ta thì chúng ta chiến thắng được cả cặp 3883 anh em nhé về phần đề của chúng ta thì dạo này thì đề nó quay thì rất chi là dị nên là rất khó để mà chia sẻ được những cái đường cầu nó chính xác anh em thấy cái đề kép của nó ra mấy ngày hôm nay rồi phải không ạ con 88 này hôm thì nó lại ra còn 11 hôm trước nữa thì nó lại ra là con 55 à, nó cứ cách một hôm thì nó lại ra con đề kép này hết chạm 3 chạm 8 đó thì anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé thì trong buổi sáng ngày hôm buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái à, đường cầu đề ngày của chúng ta chỉ có 8 số và lô khung 3 ngày thì anh em nào mà chưa like và đăng ký kênh thì ủng hộ mình bằng một nút like đăng ký kênh anh em nhé thì anh em cũng để ý ở đây luôn cho mình mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề ngày 8 số thì mình sẽ lấy 4 tuần gần nhất anh em nhé chủ nhật hàng tuần này ở giải đặc biệt và giải 6 của chúng ta hai con này thì chúng ta đều lấy bóng của nó anh em nhé không bóng 5 này 8 bóng 3 anh em ghép con 8 lên con 0 8 sang con 5 3 cũng lên con 5 và 3 lên con 0 này thì chúng ta có đề lôi tuần của ngày chủ nhật này gian đề tham số ghép lần lượt thì chúng ta có 808 này 858 303 và 353 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 này thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu không ăn sang ngày thứ hai đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này trong dàn đề 8 số này nuôi tuần của ngày chủ nhật khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần cho mình thứ năm này 6 này thứ bảy này chủ nhật chủ nhật ngày 14 tháng 8 của chúng ta ở đây chúng ta có 0 bóng 5 9 bóng 4 gian đề 8 số của chúng ta lần lượt là 909 này 959 404 và 454 8 số để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày 14 tháng 8 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 04 thì chúng ta đã ăn được con đề 04 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật anh em nhé thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này chủ nhật ngày 21 tháng 8 này ở đây thì chúng ta có 3 bóng 8 và 7 bóng 2 dàn đề 8 số của chúng ta lần lượt là 373 này 323 này 878 này và 828 8 số để chúng ta lui tuần Chủ nhật ngày 21 tháng 8 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 37 thì chúng ta đã ăn được con đề 37 này trong cái dàn tam số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư đề về 32 thì chúng ta ăn tiếp được con đề 32 này trong cái dàn tam số anh em nhé thứ bảy này Chủ nhật ngày 28 tháng 8 của chúng ta không bóng 5 này 8 bóng 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 080 này 030 này 585 này và 535 để chúng ta lùi tuần chủ nhật ngày 28 tháng 8 ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm sang ngày thứ sáu thứ bảy ngày mùng 3 tháng 9 của chúng ta thì ăn được con 53 anh em nhé thì theo những cái đường cầu mình test thì có mỗi cái đường cầu gần đây nhất thì nó ăn ngày thứ thứ năm anh em nhé ăn ngày thứ năm thì anh em cũng có thể là cân đối cho mình cái đường cầu này của chúng ta thì nó chạy à, tuần này là tuần thứ năm rồi đó thì cái tuần này nó có ra nữa hay không thì anh em cũng có tham khảo cho mình anh em nhé Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 này của chúng ta có hai bóng 7 và 9 bóng 4 gian đề 8 số của chúng ta ghép lần lượt là 929 này 979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 đường cầu lô cung 3 ngày thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ nhé vừa bắt bạch thủ vừa lót cho anh em chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 này ở giải đặc biệt này hai con đầu tiên ở giải đặc biệt này chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này thì chúng ta có bạch thủ lô là con 80 not 08 mình sẽ đi test cho anh em thứ hai này đến thứ tư nô khung 3 ngày thì mình sẽ đi test cho anh em nhé chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 này chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn thẳng luôn con bạch thủ lô là con 80 anh em nhé ăn thẳng luôn con 80 này đó khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật chủ nhật ngày 14 tháng 8 này thì chúng ta có bạch thủ lô là con 90 lót 09 chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 09 đúng không ạ sang ngày thứ ba của chúng ta thì ăn được con 90 đây ăn được bạch thủ phải không ạ khung đúng ngày cuối thì nó đã ăn được con bạch thủ lô 90 đó khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 21 tháng 8 này của chúng ta thì có bạch thủ đô là con 17 Lót con 71 Chơi thứ hai thứ ba thứ tư này Ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 17 này luôn Ăn luôn bạch thủ anh em nhé Ăn luôn bạch thủ 17 này Đó thứ hai Phiên xong thì lại đợi đến chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 28 tháng 8 này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 68 anh em nhé. Bạch thủ lô 68. Lot 86. Để chúng ta chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngày đầu tiên không ăn này. Sang ngày thứ hai đã ăn được con 68 anh em nhé. Ăn được bạch thủ lô 68. 68 của chúng ta về cuối dạy 7 này thì theo cái đường cầu này của mình test thì đa phần là nó ăn bạch thủ là nhiều anh em nhé nên là cái tuần này của chúng ta sau này Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 9 thì cái tuần này của chúng ta là bạch thủ lô là con 62 anh em nhé Bạch thủ lô 62 khung đúng 3 ngày cho mình khá là đẹp luôn nó còn 26 cho mình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 bắt cho anh em là bạch thủ lô 62 thì em cân đối vào tiền nếu mà anh em nào mà đánh một con thì chúng ta cân đối tiền làm sao cho nó hợp lý là được lên nót còn 26 vào anh em nhé và đôi anh em nào mà đang xa bờ loạn số không biết đánh số gì thì nhanh tay kết bạn với số Zalo 0566517326 500k theo mãi mãi anh em nhé ở trên Zalo và đôi anh em nào không thích thì chúng ta có thể là tham khảo trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác anh em nhé tất cả những con số thì mình chia sẻ ở trên kênh này thì đều là miễn phí ra hay không thì do hội đồng chủ số nó quay chứ mình không chắc chắn không xui xúi dục anh em nào vào anh em nhé anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta tham khảo anh em nhé thì mình cũng mong muốn là cái tuần mới này của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ hơn bởi vì là hết cái tuần này của chúng ta thì cũng là trung thu phải không ạ thì mình mong muốn là nó lộ thì chúng ta có chút tiền của chúng ta vui trung thu cùng gia đình và bạn bè anh em nhé